Xin chào toàn thể quý đầu tư, đến cuối buổi nhận định thị trường tuần từ mùng 8 tháng 3 cho đến 12 tháng 3 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua thì cậu vàng điều chỉnh xuống à, dưới 1.700 đúng như kỳ vọng của chúng ta. Và hiện nay thì cậu vàng đang nhấp nháy tín hiệu mua. Như tôi nói từ trước ấy, khi cậu vàng tiếp cận cái à, kênh giá này, kênh giá lớn trên đồ thị D ngày và cậu vàng về dưới 1.700 thì đấy là khu vực mà chúng ta chỉ canh mua tuyệt đối không canh bán quý vị nhé quý vị lưu ý là xu hướng chung của cậu vàng hiện nay thì vẫn đang trong cái kênh giảm đấy xu hướng giảm được khống chế bởi cái kháng cự là cái đường chen line màu tím này tuy nhiên đấy, đây là cái xu hướng giảm hiện nay nó đang bị tức là để đi dần đến cái đoạn cuối cùng đến cái đoạn khu vực có thể đảo chiều đấy chúng ta lưu ý nhé cái khu vực dưới nghìn bảy này thực ra là từ ờ, nghìn bảy xuống đến là một ờ, một sáu sáu sáu năm thì khu vực này là khu vực nó là kết hợp giữa hai thứ nhất là kênh giá trên đê ngày thứ hai là cái ờ, đường chen line hỗ trợ từ đáy từ đáy mươi đi lên nên cái khu vực này nó sẽ rất là mạnh và nhiều khả năng cậu vàng sẽ xảy ra cái quá trình đảo chiều mạnh mẽ ở khu vực này <clears throat> Tuần qua thì chúng ta cũng giao dịch nó khá là hợp lý. Chúng ta canh bán uh, quanh khu vực là 176x và uh, nếu phá qua 176x dừng lỗ thì chúng ta lại canh bán ở trên khu vực là 1008. Thực tế thì giá vàng không lên được 1008, giá vàng lên được 1760 thôi. Sau đó giá vàng nhanh chóng đi xuống và chạm đáy là 1885 trước khi quay đầu đi lên đóng cửa 1007. Nói chung việc giá vàng đóng cửa 1007 nó đang thể hiện cái lực cầu bắt đáy ở khu vực này khá là tốt <coughs> hai phiên giá vàng đi xuống ờ, khu vực nghìn bảy và lực cầu bắt đáy rất là tốt đó là về cái diễn biến tuần qua tuần qua các cặp tiền tệ của chúng ta cũng khá là giao dịch khá là thành công đặc biệt là chứng khoán chứng khoán Mỹ tuần qua của chúng ta giao dịch khá thành công chúng ta bán bán xong giá đi xuống nó cũng rất là phù hợp chúng ta bán Dow Jones ở 31.400 500 gì đó sau đó giá đi xuống 1.000 giá trước khi quay ngược lên lại đóng cửa đúng là mở cửa tuần Đấy. Uh, Nasdaq thì chúng ta bán khi test cái kênh giá này Đấy. 13.2, lên đúng khu vực này là quay xuống quay xuống 1.000 giá trước khi đóng cửa phục hồi đi lên 300 giá các cặp tiền tệ của chúng ta cũng vậy tuần qua thì cặp ờ, AU chúng ta cũng khá là thành công Đấy. chúng ta bán ở quanh khu vực là 0.7820 7830 giá lên đúng khu vực này thì quay xuống Đấy. quay xuống được 200 pip đủ cho chúng ta chốt lời Uzi chúng ta không giao dịch nhưng tuần qua hơi tiếc vì tuần qua Uzi nó lại biến động rất mạnh trước đó thì Uzi nó rơi vào một cái giai đoạn nó biến động cực hẹp chính cái giai đoạn biến động hẹp quá chúng ta không giao dịch nhưng mà tuần qua nó biến động rất là mạnh ok đó là tuần qua bây giờ chúng ta đi vào tuần tới thôi quá khứ thì xong rồi chúng ta cần nhìn về tương lai thôi à, tương lai tuần tới thì tuần qua như chúng ta biết ạ xét về yếu tố ờ, thông tin cơ bản nhé thì tuần qua như tôi nói là một tuần rất nhiều thông tin Đấy, à, thông tin à, ờ, à, PMI IFN chỉ số sản xuất thì thông tin này tốt hơn dự kiến nó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh hơn dự tính thứ hai là thông tin về đây dự trữ dầu thô thì dự trữ dầu thô của Mỹ là tồn kho tồn kho tăng rất là mạnh nhưng mà bởi vì là có cái ờ, nhưng giá dầu vẫn tăng lên rất là mạnh bởi vì là các nước ờ, OPEC và OPEC cộng cam kết là tiếp tục ờ, duy trì cắt giảm sản lượng à, và quan trọng nhất trong tuần thì là thông tin về ADP 5 farm à, thông tin về 5 farm bảng lương phi nông nghiệp thì chúng ta biết bảng lương phi nông nghiệp tuần qua tháng qua tạo được 379.000 việc làm cao hơn dự kiến rất là nhiều dự kiến chỉ 197.000 và cao hơn cùng kỳ năm à, cùng kỳ tháng trước là 166.000 tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống từ 6,3 giảm xuống 6,2 đấy cán cân thương mại thì thay đổi không nhiều có thể nói là thông tin tuần qua thì các thông tin tốt xấu đan xen đa phần là nó cho thấy tín hiệu là nền kinh tế phục hồi tốt hơn và khi nền kinh tế phục hồi tốt hơn thì kỳ vọng uh, lạm phát sẽ gia tăng trở lại và lợi suất tức trái phiếu tăng cái áp áp lực lớn nhất đối với giá vàng tuần trước chính là lợi tức trái phiếu như chúng ta biết là cuối tuần trước thì ờ, lợi tức trái phiếu Mỹ đóng cửa 1.4 tuần này thì tăng lên à, ờ, 0.2 điểm phần trăm nữa và lợi suất tức trái phiếu đây chúng ta có thể nhìn thấy lợi tức trái phiếu của Mỹ này tăng dựng đứng luôn Đấy. chính cái việc lợi tức trái phiếu tăng dựng đứng như này và đóng cửa ở mức rất là cao 1.58 so với mức thấp nhất 0.52 hồi tháng 8 thì nó tăng 3 lần Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy với cái việc lợi tức trái phiếu tăng thì nó gây áp lực lên thị trường tài chính đặc biệt là vàng cũng bị áp lực rất là mạnh người ta rời khỏi hầm trú ẩn an toàn có một phần sang ờ, để trú ẩn ở trái phiếu tuy nhiên cái gì thì, nó cũng sẽ đến lúc ừ, gió phải đảo chiều thôi à, tâm điểm tuần tới thông tin của chúng ta sẽ gồm những cái gì tuần tới thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng thứ ba cũng vậy thứ tư tâm điểm của chúng ta thứ tư chính là lạm phát bạn nhé các bạn chú ý mạnh đến lạm phát đang dự kiến lạm phát ờ, tháng qua tăng rất mạnh này đấy à, ờ, CPI e thì dự kiến là tháng trước là 0,3% dự kiến tháng này là tăng lên 0,4% à, CPI lõi thì dự tháng trước là 0,0% dự kiến tháng này là 0,2% nếu cp e tăng cao thì điều này nó thể hiện cái kỳ vọng lạm phát tăng cao thì hoàn toàn có thể gây áp lực lên thị trường tài chính chứng khoán và đấy. ngược lại nhé nếu mà lạm phát tăng cao thì hoàn toàn vàng lại có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn vàng lại tăng các bạn lưu ý điều đó nhé chứng khoán xuống nhưng vàng tăng các tài sản rủi ro như chứng khoán và bitcoin sẽ xuống vàng tăng ờ, nói chung là tiền điện tử nói chung dự trữ dầu thô ngày thứ tư này ngày thứ năm ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi không có thông tin nào quá quan trọng trong ngày thứ năm ngày thứ sáu Tuần tới như vậy tâm điểm thứ sáu thì nó có PPI lõi. Cái này cũng quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng thông tin CPI trong tuần. Như vậy tâm điểm tuần tới là giữa tuần nha, ngày thứ tư CPI nhá. Chúng ta đặc biệt theo dõi CPI. Như vậy tuần tới không có quá nhiều thông tin quan trọng nhưng tuần tới lại có diễn ra cái cuộc bỏ phiếu về gói kích thích 1.900 tỷ của Thượng viện. Nếu uh, cuộc bỏ phiếu này thông qua thì hoàn toàn nó có thể gây ra cái xáo trộn lớn trên thị trường tài chính. Đấy, chúng ta lưu ý. Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá nhé, cái gói kích thích này là gói kích thích cuối cùng của nền kinh tế. Nếu gói kích thích này thông qua thị trường tài chính thì vàng chắc chắn là tăng. Đấy, bơm tiền, tiếp tục bơm tiền, tiếp tục nới lỏng định lượng. Nhưng mà chứng khoán chưa chắc tăng, các bạn lưu ý nhé. Bởi vì chứng khoán là phản ánh kỳ vọng tương lai. Cái gói kích cầu này đã được phản ánh vào thị trường chứng khoán rồi. Nếu gói kích cầu được thông qua, thị trường chứng khoán có lên một nhịp thì sau đó vẫn đi xuống còn nếu không thì rất có thể là khi tin ra là bán là khi tin gói kích cầu được thông qua thì thị trường chứng khoán sẽ bị bán tháo đấy chốt lời chốt lời đồng loạt cái này chúng ta lưu ý nhá do vậy đối với tuần tới thì nó sẽ phân cực rất rõ ràng xoay quanh gói kích cầu vàng sẽ được lợi được phục hồi khi gói kích cầu thông qua đấy hoặc là khi thông tin cp nó tốt hơn dự kiến ừ. ngược lại thì chứng khoán hoặc là các ờ, loại tiền tệ rủi ro như tiền điện tử hoàn toàn có thể bị bán tháo bị chốt lời khi gói kích cầu thông qua bởi vì là đây sẽ là gói kích cầu cuối cùng gần như nó sẽ là gói kích cầu cuối cùng rất khó để Mỹ có thể tiếp tục bơm được gói kích cầu nào nữa mà bây giờ chúng ta cũng biết là cái ờ, vaccine thì đang được triển khai rộng rãi rồi nền kinh tế sẽ dần phục hồi và khi đó các tài sản rủi ro sẽ bị chốt lời bán tháo là bình thường đó là xét dưới yếu tố thông tin cơ bản bây giờ chúng ta sẽ đi sâu phân tích kỹ thuật để chúng ta phân tích diễn biến của cậu vàng tuần tới thứ nhất trên trendline thì như chúng ta biết rồi cái khu vực dưới 1007 đây 1007 cho đến 1665 đây là khu vực tôi khuyến nghị mọi người chỉ mua không bán nhá khu vực này hỗ trợ chồng hỗ trợ đấy thứ hai là xét theo phân tích kỹ thuật trên chart H4 thì chúng ta thấy là cậu vàng đang thể hiện phân kỳ dương các bạn nhé MACD của cậu vàng đã thể hiện phân kỳ dương và cho tín hiệu đi lên rồi do vậy xu hướng ưu tiên của chúng ta tuần tới là chúng ta cứ canh dưới mà mua lên thôi nếu bạn nào mua ngắn thì bạn có thể dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước 1680 còn bạn nào mua dài chúng ta chia ra mà mua thôi 10 15 giá mua một lô thôi không vấn đề gì Đấy. chúng ta cũng có thể nhìn trên chart H4 đó, thì cầu vàng đang tích lũy theo mô hình nêm đây là nêm giảm các bạn nhé nguyên tắc nêm giảm thì bạn nào học về mô hình các bạn biết rồi nguyên tắc nêm giảm là giá sẽ tăng đấy 90% nêm giảm giá sẽ tăng còn nếu giá có phá nêm giảm phá theo chiều giảm thì nó là phá giả thôi tăng thật kết hợp với tín hiệu kỹ thuật mà ACD báo đi lên thì chúng ta cứ canh dưới mà mua lên thôi nhá quan điểm của tôi ngắn nhất trước mắt thì cầu vàng sẽ tìm đến vùng là đây theo như mô hình đêm này thì là bằng chiều cao của cái nêm Rồi để tôi xem nào nếu cầu vàng breakout ở 1706 đây chiều cao của cái nêm nó sẽ hướng đến vùng giá 1760 đấy ngược lại khi giá vàng nếu vượt qua cái target của cái nêm tiếp tục hướng lên đấy, test lên cái khu vực uh, 17 7x rồi test lên cạnh trên đây các bạn nhé 1770 1780 tùy theo điểm chạm trong tuần của cái đường trendline màu tím này thì chúng ta lại bán xuống nhá Xu hướng chung của cầu vàng tuần tới nhiều khả năng biên độ sẽ dao động trong biên độ khoảng 80 đô, tức là 100 đô đấy. Từ nghìn bảy, từ 1680 cho đến 1780. Đấy chúng ta lưu ý biên đó. Ở dưới thì chúng ta mua lên, trên chúng ta bán xuống. Đối với lệnh bán xuống thì phá qua chen 10 giá chúng ta dừng lỗ nhá. Còn lệnh mua lên thì tùy theo các bạn đánh ngắn hay đánh dài. Các bạn đánh dài chia nhỏ lệnh ra mà đánh. Còn các bạn mà mua ngắn thì cứ dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước là được. Hôm trước xuống 85 chúng ta cứ dừng lỗ 80. Thế thôi đen hit top lot phải chịu đó là xuống cậu vàng xuống cậu vàng khá gió các bạn nhé xuống tạo đáy và đi lên khá là gió nên tôi khuyến nghị các bạn là ưu tiên mua lên đối với cậu vàng đây là tôi nói lại với các bạn nhé là mua lên đối với các bạn giao dịch vàng thế giới nhé còn các bạn giao dịch vàng vật chất Việt Nam thì tôi khuyến nghị các bạn là không nên mua bán giai đoạn này vàng Việt Nam đang chênh vàng thế giới gần 9 triệu các bạn mua kỳ vọng gì có thể vàng thế giới lên vàng Việt Nam vẫn đi xuống nên các bạn tránh xa vàng vật chất Việt Nam ra nếu bạn nào mua bán vàng vật chất Việt Nam thì tôi không khuyến nghị gì đâu nhé chênh bệ 8 9 triệu thì không ai khuyến nghị được đấy các bạn lưu ý là thế chênh đến 400 ờ, đô rồi gần 400 đô rồi 350 đô rồi, ai khuyến nghị được vàng thế giới là nghìn bảy mà vàng Việt Nam vẫn ở gần 2.000 thì chịu còn quan điểm tôi các bạn mà mua vàng Việt Nam chờ vàng Việt Nam 50 51 triệu thì đáng tính nhé. còn dưới trên tầm đó thì đừng có mua thế thôi rất nhiều khách cứ gọi điện hỏi tôi Đấy, thấy tôi khuyến nghị là xuống nghìn bảy thế là lao vào mua vàng vật chất sau đó cứ hỏi là bây giờ giữ hay là bán tôi cũng chịu thôi vàng Việt Nam tranh như thế thì ai mà khuyến nghị được đó là về cậu vàng nhé đối với chứng khoán thì như tôi nói chứng khoán tuần qua ờ, phiên cuối tuần là lại ờ, đang giảm giá thì tăng lên rất là bất ngờ do cái thông tin về thượng viện đang ờ, nghiên cứu và xem xét bỏ phiếu về cái dự luật kích thích 1.900 tỷ đô. Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá là tuần tới nếu kể cả thượng viện thông qua, chứng khoán Mỹ vẫn hoàn toàn có thể xuống. Và Dow Jones chúng ta nhớ nhé, khi nào Dow Jones phá 30.000, đóng cửa dưới 30.000, đấy là điểm chúng ta bán. Còn hiện nay, do Dow Jones vẫn đang nằm trên cái kênh tăng giá thì chúng ta tuyệt đối là chưa sờ vào Dow Jones vội nhá. Tuy nhiên đối với Nasdaq thì lại khác nhá. Nasdaq thì hoàn toàn nằm dưới kênh uh, phá qua kênh tăng giá rồi do vậy Nasdaq chúng ta cứ canh hồi lên là bán thôi đấy điểm hồi lên test kênh tuần sau nó sẽ đâu đó quanh 13.300 13.400 cứ lên khu vực này các bạn lại bán cho tôi nhé nguyên tắc thì dừng lỗ các bạn cứ dừng lỗ cho tôi chứng khoán thì dừng lỗ khoảng 2% chốt lời khoảng 5% đến 7% thì là ok đấy đó là đối với uh, Nasdaq SP500 thì giống Dow Jones nhá. Nó phá qua đóng cửa dưới chen nhưng lại nhanh chóng rút chân vào nên SP500 chúng ta cũng đứng ra ngoài. Nó với Dow Jones gọi là một ờ, ông SP500 này gần như đứng giữa ông Dow Jones và ông Nasdaq. Bây giờ trong ba ông này thì mấy ông Nasdaq là chắc chắn xuống ấy thì chúng ta cứ bám vào thằng nào ờ, đúng xu hướng mà chúng ta đấy. Thế thôi. Còn Dow Jones với SP500 chưa báo xuống thì chúng ta thôi. Đối với giá dầu nhá, tuần qua đi lên hoàn toàn bất ngờ. Dầu đã tạo mô hình đi xuống sau đó lại đi lên theo tôi giá dầu chúng ta tạm thời đứng ngoài đấy mua thì chắc chắn không mua rồi thời điểm này nó không phải thời điểm mua nhưng mà bán thì nó chưa có tín hiệu gì xuống cả rất là khó lường tốt nhất là đối giá dầu ra đứng ngoài nhé à, trước khi phân tích các cặp tiền tệ chúng ta sẽ đi qua chỉ số DXY để chúng ta biết cái đô la index sẽ đi như thế nào từ đô la index thì chúng ta đây đô la index chúng ta nhìn thấy chưa đô la index của chúng ta đi lên ok chưa đô la index của chúng ta đi lên thì điều này đồng nghĩa với việc là đô la sẽ tiếp tục tăng giá các chỉ báo kỹ thuật cũng báo đi lên Đấy, đô la index của chúng ta vượt hết cả cái chen rồi đi lên rồi như vậy đô la index đi lên thì các ờ, đô la sẽ mạnh lên với các tiền tệ khác xu hướng chính sẽ là đi xuống xong đô la index mục tiêu đô la index vẫn là hướng đến vùng giá 94 ok chưa ạ đô la index hiện nay đang 92 như vậy đô la index đi lên thì các cặp tiền tệ khác đi xuống thôi như vậy chúng ta sẽ ưu tiên là canh bán xuống đối với các cặp tiền tệ khác euro thể hiện gió chung đi xuống rồi do vậy tuần tới nếu euro phục hồi ờ, chúng ta sẽ canh bán cặp EU này ở quanh vùng giá 1.2020 1.2030 nhé đấy 1.11910 như vậy là nếu giá phục hồi 100 pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi và chốt lời là 150 200 pip đối với EU nhé đối với AU cũng vậy nếu AU đi lên phục hồi lên chúng ta canh bán thôi xuống chính là canh bán thôi Đấy, AU hiện nay cũng phá qua MA 200 rồi như vậy nếu trường hợp lý tưởng đây AU test lên cái che này chúng ta bán thôi nhá AU test lên cái vùng 0.7760 ờ, hiện nay đang là 7680 như vậy test lên 80 pip chúng ta bán nhá AU chúng ta cũng dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip thôi Uzi thì đang đi lên thế đi lên rất là rõ rồi Đấy, Uzi tuần tới chúng ta chỉ canh mua thôi nhưng mà không biết nó có xuống cho mua không Đấy Nếu EU mà Uzi mà xuống được đến vùng 0.7 107.50 107.60 chúng ta mua lên nhé Dừng lỗ 50 pip và chốt lời trao 50 pip cho tôi Gấu thì chúng ta cũng canh bán nhé Do EU ờ, là có xuống đi lên GU chúng ta canh bán và điểm chúng ta canh bán là quanh 1.4 nhá. 1.4 cộng trừ 10 pip. Chúng ta đối với GU thì các bạn dừng lỗ cho tôi 60 pip, chốt lời 200 đến 300 pip vì GU biến động mạnh. GG, GG thì nằm giữa GU và GG. G xuống với U nhưng tăng với G, cốt nhất cặp này chúng ta không nên chơi nhá. GN, GN thì chúng ta cũng không có xu hướng đâu, cốt nhất không nên chơi. GAU cũng thế, như vậy tuần tới các bạn chú ý mạnh cho tôi vào các mã là vàng, uh, chứng khoán Mỹ nhưng là chỉ số Nasdaq, EU, AU, UZ và GU nhé. Đó là các cặp tiền tệ mà chúng ta có thể giao dịch được uh, trong tuần tới. Uh, chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.